Mùng 9 tháng 9 này, Vietinbank cùng Sen Đỏ ra mắt một siêu phẩm giúp bạn trải nghiệm thế giới mua sắm không giới hạn. Hoàn tiền 1% mọi giao dịch. Free ship trọn đời và nhiều ưu đãi thêm mặt khác. Đón chờ 9 giờ 9 phút ngày mùng 9 tháng 9 năm 2021 trên fanpage và app Vietinbank Sen Đỏ.